Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay rất vui được gặp lại quý vị và các bạn là Mình sẽ hát một bài để quý vị ờ, nghe Như là nói hôm qua mình đã nói là bây giờ mình sẽ hát một bài cho quý vị Đó là hôm nay sẽ hát một bài đó là Tiền Kính mọi quý vị cùng lắng nghe Trong tay không tiền đời mày ai thương Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ghen Bao nhiêu nhau ngán thời dài Nhìn ơi có thấu chân lòng tôi ông trời manh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ tiếc nghèo phần số nghiêng nay trần gian là cõi đỏ đầy thì cớ sao gây oán thù vì danh lời mà đau vì kiếm tìm cùng nhau những khi có tiền thì tim cũng trắng tay ngàn lời nói ai nghe đêm nay em bỏ ta rồi chạy theo cuộc sống đua đòi vì mò chữ tiền người ơi đêm nay em bỏ ta rồi chạy theo cuộc sống đua đòi vì mò chữ tiền mà thôi tay không tìm đời mấy ai thương những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gan bao đêm ngao ngắn rồi dài nhìn lên mà hỏi ông trời trời ơi ai thấu chân lòng tôi ông trời ngoài mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ kiếp người phần số nghiêng ai trần gian là cõi đồ đầy thì cớ sao gieo oan thù vì danh lời mà đâu vì kiếm tiền phụ nhau nhưng khi có tiền thì tim cũng có lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe đêm nay em bỏ ta rồi chạy theo cuộc sống đua đời chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền người ơi xin ơn quý vị rất nhiều hãy à, like và đăng ký kênh của mình và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé nhớ là kênh của mình là sẽ 9 à, giờ là sẽ có video mới cảm ơn quý vị rất nhiều